em gì em mặt em dính gì kìa what the hell em bung băng giống nãy rồi em ơi em ơi em ơi em ơi em ơi em ơi cái mặt em dính cái cục gì kìa thì đầu ông bị lắc không mặt của em dính cái cục dễ hương mặt của em dính cái cục dễ hương